tiên tri về nữ hoàng Anh đã ứng nghiệm. Tương lai tăm tối nào chờ đợi Tập Cận Bình và chính quyền Trung Quốc? ngày 8 tháng 9, trong khi cả nước Anh còn đang đau buồn vì sự ra đi bất ngờ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, thì trên bầu trời u ám của thủ đô London bất ngờ xuất hiện hai chiếc cầu vồng kỳ lạ, như thể nói cho người dân Anh quốc rằng nữ hoàng đã ra đi thanh thản trong sự an bài thần thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng cũng trong điểm lạ hiếm có ấy, người ta bàng hoàng nhận ra cái chết của nữ hoàng từ lâu đã dự báo bởi ông Hamilton Barker, nhà tiên tri đương đại có độ chính xác cao nhất nước Anh. Đồng thời, nó cũng là hồi chuông cảnh báo báo cho số phận bi đát của các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Khi trong số các tiên đoán của mình, Hamilton Parker cũng déo tên Tập Cận Bình cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc như là các đối tượng tiếp theo sẽ đi đến diệt vong theo an bài của thiên tượng. Nhà tiên tri với nhiều dự báo chính xác Greg Hamilton Barker, sinh năm 1954 tại Southampton. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ khả năng tiên đoán tương lai đặc biệt của mình. Nhờ khả năng này mà cậu bé Barker đã cứu cả gia đình thoát khỏi một vụ tai nạn giao thông chết người. Cũng từ đó, danh tiếng của Barker cũng lan rộng khắp nơi như là cậu bé có khả năng ngoại cảm phi thường. Để phát triển thêm khả năng tiên đoán của mình, Barker đã bỏ nhiều năm để nghiên cứu chiêm tinh học và các môn thần học khác. Nhờ đó, khả năng tiên tri của Barker ngày càng thêm chính xác. Năm 2020, nhà tiên tri Hamilton Parker nổi lên như một trong những người đưa ra dự báo chính xác về sự xuất hiện của đại dịch viêm phổi Vũ Hán và những khủng hoảng xã hội và kinh tế đi kèm. Sang đến năm 2022, trong các dự báo của mình đưa ra hồi đầu năm, nhà tiên tri người Anh cảnh báo thế giới sẽ phải đối diện với biến đổi khí hậu, xung đột ở eo biển Đài Loan, chính trường Mỹ sẽ đổi màu với việc Biden từ chức và Đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào cuối năm 2022. Đồng thời, với chính trị Anh Quốc, ông cũng đã đưa ra hàng loạt dự báo được thực tế chứng minh là rất chính xác. Trong đó bao gồm việc hoàng tử Harry và người vợ diễn viên Meghan sẽ rời Hoàng gia Anh, chuyển đến sống ở Canada và cái chết của hoàng thân Philip. Với sức khỏe của nữ hoàng Anh, hồi đầu năm ông cũng cho biết, tôi không thích dự đoán cái chết, nhưng tôi nghĩ bà ấy có vấn đề về tim, mặc dù nó không được đưa trong tin tức. Sau đại lễ vàng vào mùa hè năm 2022, sức khỏe của nữ hoàng sẽ xấu đi nhanh chóng, có thể nước Anh sẽ mất nữ hoàng vào cuối năm 2022. Sau đó, ông dự đoán sẽ có những xung đột quyền lực trong Hoàng gia Anh. Thái tử Charles cuối cùng sẽ lên ngôi trở thành quốc vương. Tuy nhiên, thời gian nắm quyền của ông rất ngắn. Sau khi đăng quang, ông ấy sẽ nghiêm khắc hơn với Meghan và Harry vì nhiều người đang phàn nàn về họ và cuối cùng Harry và Meghan sẽ ly hôn. Kết quả là vào 18 giờ 30 ngày 8 tháng 9 năm 2022, tức khoảng 0 giờ 30 ngày 9 tháng 9 giờ Hà Nội, cung điện Buckingham đã phát đi thông báo nữ hoàng đã ra đi một cách yên bình tại cung điện Balmoral chiều nay vua cùng vương hậu sẽ ở lại Pomerol tối nay và trở lại London vào ngày mai. Thái tử Charles, 73 tuổi, người đứng thứ nhất trong danh sách thừa kế ngai vàng từ năm 3 tuổi, hiện trở thành vua Charles đệ tam. Vương vị của ông sẽ được chính thức công bố tại cung điện St. James ở London trong thời gian sớm nhất có thể. Thông báo từ điểm Buckingham đã minh chứng cho độ chính xác trong lời tiên đoán của ông Parker. Tuy nhiên, điều người ta quan tâm là lo lắng không phải cái chết của vị nữ hoàng 96 tuổi hay ai là người thừa kế khối tài sản khổng lồ trị giá 500 triệu đô, mà chính là những lời tiên đoán còn lại của nhà tiên tri người Anh về các biến động chính trị thế giới sắp xảy ra và sự ra đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiên tri về chiến tranh trong tuyên đoán của mình, ông Parker cho hay, trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài và tiếp tục lan rộng trong tương lai, sẽ kéo theo xung đột giữa Trung Quốc, chế độ đang ủng hộ Putin và các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thay vì sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học sẽ được nhiều nước mang ra thay thế. Một loại virus giống như virus SARS có khả năng lây lan qua đường hô hấp sẽ trở thành loại vũ khí tiềm năng trong một cuộc chiến tranh khủng khiếp khác trong lịch sử nhân loại. Đồng thời, tình hình Trung Quốc cũng không ổn định. Một số lệnh cấm vận mà thế giới áp đặt đối với Trung Quốc cuối cùng sẽ dẫn đến bất ổn trong nội bộ Trung Quốc. Hiện tại Trung Quốc đã có dấu hiệu xa sút, ở đó sẽ phát sinh một cuộc cách mạng. Tình hình ở eo biển Đài Loan sẽ trở nên căng thẳng hơn và chúng ta sẽ thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động một cuộc tấn công vào Đài Loan. Trong khi đó, xung đột ở biên giới Trung Ấn cũng sẽ là một điểm nóng. Nhật Bản, Hàn Quốc cũng vì lo ngại Bắc Kinh mà sẽ đẩy mạnh đầu tư quốc phòng. Vì vậy, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn thực sự. Kim Jong-un, lãnh đạo tối cao của Triều Tiên sẽ có dấu hiệu sức khỏe kém và ông ấy sẽ bị phế chuất. Parker cho rằng điều này sẽ sớm xảy ra. Tất cả những điều trên sẽ khiến cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở thành điểm nóng quân sự của thế giới và kịch bản về cuộc chiến tranh toàn diện giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trong năm dần 2022 và năm mẹo 2023 là hoàn toàn có thể xảy ra. Nạn đói sẽ xuất hiện trên diện rộng Parker dự báo thế giới sẽ chứng kiến thời tiết khắc nghiệt hơn vào năm 2022. Nạn đói trên diện rộng đã xuất hiện ở Bắc Triều Tiên và châu Phi. Vấn đề mất mùa và thiếu lương thực vẫn diễn ra nghiêm trọng trên khắp thế giới. Một loại châu chấu khổng lồ hoặc bão côn trùng có thể xuất hiện ở Mỹ. Sẽ có một vụ dò dì dầu trong đường ống lớn của một công ty dầu mỏ Canada. Cháy rừng vẫn thường xảy ra, giống như các đám cháy lớn ở California và Úc. Ngoài ra, một đám cháy rất lớn sẽ xảy ra ở một nơi như Nga. Sẽ có lũ lụt nghiêm nghiêm trọng ở London và Paris, thời tiết cực đoan sẽ phủ trùm Trung Quốc. Lũ lụt ở Trung Quốc vào năm 2022 sẽ nghiêm trọng hơn. Trung Quốc sẽ chia năm xẻ bảy trong các video trước đây, bắc Cơ từng cho thấy, Trung Quốc ngày nay đã lún sâu vào vũng buồn của chủ nghĩa duy vật cực đoan. Tư tưởng Mao Trạch Đông là một dạng khác của chủ nghĩa duy vật, vô cùng duy vật, căn bản không tin vào thần, hơn nữa đã diệt trừ tất cả các lý luận của Phật gia và Đạo gia ở Trung Quốc. Điều này chính là đã tới lúc vật cực tất phản, còn lắc lịch sử cần chuyển động về hướng khác. Hiện tại, dù đã bước vào giữa tháng 9 năm 2022, nhưng tình trạng rối ren và khủng hoảng ở Trung Quốc vẫn không hề có dấu hiệu chững lại. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải hứng chịu hàng loạt các loại thiên tai như nắng nóng, lũ quét và động đất làm ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dân. Hạn hán kéo dài chưa từng thấy ở các tỉnh phía Nam đã làm nhiều con sông và hồ nước ngọt thuộc hàng khủng nhất Trung Quốc lâm vào tình trạng cạn chứa đáy. Động đất lớn ở Tứ Xuyên hôm 5 tháng 9 đã gây thương vong cho hàng trăm người. Trong khi chính quyền nước này vẫn duy trì chính sách Zero Covid, một cách cực đoan nhằm hy vọng kiểm soát dịch bệnh trước thềm đại hội đảng lần thứ 20, đã khiến cho cuộc sống hàng trăm triệu người rơi vào cảnh khốn cùng thiên tai, nhân họa, dịch bệnh, khủng hoảng, lũ lụt ập tới đất nước tỷ dân trong suốt 2 năm qua, càng cho thấy ông trời đã quyết tâm muốn ép chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bước vào những bậc thang cuối trước ngưỡng cửa diệt vong. Có thể nói, trải qua đúng 101 năm đấu với trời, đấu với đất, tổ chức đi theo chủ nghĩa vô thần lớn nhất thế giới này đang phải nhận lấy những quả báo cuối cùng cho chính những hành vi ngông cuồng, độc ác và phá hoại của mình. Trong video do ông Parker đăng ngày 1 tháng 9 năm 2022, ông tiên đoán rằng Trung Quốc sẽ chia năm xẻ bảy như thời các lãnh chúa quân Việt trước đây. Khi những khu vực như Hồng Kông sẽ ly khai và chơi trò chơi của riêng mình, nội bộ Trung Quốc cũng sẽ vì thế mà xảy ra đại chiến, không đáng sợ như đại cách mạng văn hóa nhưng sẽ có đổ máu. Ông Parker cho rằng Tập Cận Bình muốn tái nhiệm nhiệm kỳ thứ ba nhưng điều này không dễ vì nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chia rẽ tất cả đều đang tiến hành trong bí mật. Cuối cùng, ông Tập không trúng cử, kinh tế Trung Quốc sẽ tụt dốc lớn, hiện nay đã đang ở rìa trượt dốc. Đồng thời, tầng lớp lãnh đạo của chính quyền này cũng sẽ rất nhanh xảy ra sự thay đổi lớn. Tập sẽ sớm bị thay thế. Tuy nhiên, điều này khiến ông Parker rất lo lắng, bởi vì người lãnh đạo mới thay thế Tập sẽ là một nhân vật nguy hiểm và sẽ là người châm ngòi chiến tranh với Đài Loan. Ông Parker cho rằng sự thay đổi lớn về tầng lớp lãnh đạo này là rất tồi tệ. Hơn nữa, nó sẽ khiến thế giới và người dân Trung Quốc phải suy ngẫm và vì thế mà thức tỉnh. Ông Parker nói, chúng ta hiện nay đang ở thời khắc vô cùng quan trọng. Ông Gorbachev cũng ra đi vào lúc này. Ông nói, tôi đã nhiều lần nói rằng Trung Quốc sẽ xảy ra biến cố. Tôi cho rằng dự đoán một sự tình khi nào xảy ra là một việc rất khó đối với tất cả những nhà dự đoán mà nói. Đó đều là việc rất khó, nhưng đối với thời gian diệt vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lần này tôi cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, Park cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Năm 2004 sẽ là bước ngoặt, tương lai chúng ta sẽ nhìn thấy Tây Tạng được tự do, sẽ thấy Hồng Kông thực sự có được quyền tự trị lớn hơn, sẽ nhìn thấy Đài Loan tự do và độc lập. Tập Cận Bình trở thành quân chủ cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một lời tiên tri cổ được lưu truyền hàng nghìn năm ở Trung Quốc, có tên gọi là Thiết Bản Đồ, chuyên tiên tri rất chính xác về thời điểm kết thúc của các triều đại ở Trung Hoa. Trong đó, bức ảnh cuối cùng được cho là tiên tri về số phận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chính quyền Bắc Kinh. Vậy tại sao gọi là tiên tri thiết bản? Vì nó được biết đến như là lời tiên tri chắc chắn ứng nghiệm, giống như các chữ đá được điêu khắc chết trên tấm sắt, không cách nào có thể tẩy xóa hay thay đổi được. Trong bức hình cuối cùng của cuốn sách này có khắp bức họa với đồ hình rất đơn giản. Theo đó mô tả vùng trời ở giữa hai khe núi của hai ngọn núi cao có bốn con chim màu đen lần lượt bay qua có một con chim trắng bị đụng chết ở lưng chừng núi của ngọn núi bên phải. Máu bắn ra tung tóe ở vách đá và nó đang rơi xuống vách núi. Phía dưới bức tranh có viết một dòng chữ Bạch Vũ Mao Điểu Nhi chàng Tử Tại Sơn Giá Biên. Nghĩa là con chim lông trắng bị đụng chết ở bên ngọn núi này. Bức tranh này nói rõ hai điều. Một là chính quyền Bắc Kinh sẽ bị diệt vong trong tay một người đứng đầu được ví là con chim với bộ lông trắng. Hai là người đứng đầu này cuối cùng sẽ trở thành vật thế thân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vậy ai là người mà con chim có bộ lông trắng này chỉ tới? Để hiểu lời tiên đoán trong bức họa này, chúng ta thử liễu giải các ký tự khắc trên đó. Trong Hán tự, chữ vũ chỉ bộ lông, bên trên chữ bạch màu trắng chính là chữ tập. Sao? Xét về lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ khi thành lập năm 1921, Tập Cận Bình chính là người kế tục đời thứ năm hay thế hệ thứ năm. Bốn con chim đen là tượng trưng cho bốn lãnh đạo tiền nhiệm. Một con chim trắng chính là người lãnh đạo thứ năm Tập Cận Bình. Có thể thấy, ông Tập có thể sẽ là lãnh đạo toàn quyền cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu vào cuối năm nay xảy ra chính biến, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ xảy ra đại loạn người lãnh đạo thay thế tập cũng nhất định không thể nào nắm được toàn bộ quyền hành trên cả nước, mà chiến tranh, dịch bệnh và chia rẽ chính trị sẽ khiến Trung Quốc chia năm xẻ bảy và từ đó Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ. Nhìn lại thời gian suốt 2 năm vừa qua, chúng ta đang phải trải qua một trong những giai đoạn phi thường nhất của nhân loại, là thời điểm mà nhiều thứ lạ lùng và thần kỳ, tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết, đang dần dần đoái hiện và tác động một cách hết sức thực tại đến đời sống và xã hội. Trong rất nhiều tiên tri về thời điểm tối hậu này của nhân loại như Khải Huyền, lời tiên tri của Đức Phật hay các dự ngôn của các dân tộc đều nói rõ cho chúng ta rằng một ngày nào đó, thần Phật sẽ quay lại nhân gian, bảo hộ và giáo hóa con người, đưa cả địa cầu tiến vào một kỷ nguyên mới vô cùng tươi đẹp và thù thắng. Nhưng trước thời điểm đó sẽ là hàng loạt những thiên tai và chiến tranh diễn ra để thanh lọc đi cái xấu cái ác, tiêu trừ đi tội nghiệp của thế nhân nguồn gốc con người từ trên thiên thượng nếu muốn vượt qua những khó khăn và tai họa sắp tới. Duy nhất chỉ có một cách, đó là mỗi chúng ta phải biết quay đầu hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, quay về với văn hóa truyền thống. Thần Phật luôn luôn từ bi và chờ đợi những đứa con lạc lối chịu quay đầu trở về với cội nguồn của mình. Nhân thân nan đắc, chính pháp khó tìm. Hy vọng mọi người có thể trân quý thời gian và cơ hội này. Cầu mong cho mọi người bình an và dũng cảm vượt qua những chặng đường sắp tới. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại những video kỳ sau.